kể đi rồi hello xin chào chúng ta tới kênh Minh Bà Rồ Bình, Bình Dương, Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình, Bình Dương, Dương nha chúng ta sẽ dùng bữa nay hôm nay Minh Thư sẽ giới thiệu đến cả nhà nha một món rất là đặc biệt đó là gà chiên bơ với gà chiên nước mắm hai loại nha rất là ok ừ thơm ngon cả nhà trong mùa dịch bộ có gì chúng ta dùng nãy gà chạy bộ <coughs> gà thả vườn rất là hấp dẫn mê ly và sẽ không quên các uh, loại uh, gia vị à, bây giờ nội cuối xuống lá dùm cho cái cái hũ muối tiêu ừ. nội đổ ra đây dùm nha ừ. đổ ra đổ ra đây nghiêng lên này đó được rồi đây ok chúng ta xem muối tiêu bình phước nha cả nhà muối tiêu bình phước muối tiêu đại lạc đã hát ờ, rồi đúng không rồi rất là ngon dẫn và không quên ờ, một loại nước mắm thần thánh của Minh Thư siêu cay yeah, rất là ngon wow. rất là hấp dẫn nhìn thật là bắt mắt lắm ạ à. nào không có nước mắm này là không ừ trong thời gian chờ đợi và nợ vả sẽ dắt một miếng chanh mới cầm dậy dắt vô cầm tay kia vô muốn tiêu cầm tay kia luôn đó, vô đó, nước chấm muối tiêu ừ. nhà yeah, nước chấm dành cho chấm các loại bánh tráng ừ. và không quên được các loại rau củ oh. dưa leo và nọ có cách có lấy ăn được nó ra các loại như u qua rừng u qua nhà chanh à, rất là ngon và dạ, không quên nữa là các loại rau đủ loại rau cải thảo xà lách à, ừ. có quế nữa à, rất là ngon à, dạ không chờ đợi nữa chúng ta dùng thôi ừ, dùng thôi và chúng ta sẽ lấy cho mọi người một cái chén ừ. Ừ. rồi. cái nào cũng được hết. Cái chưa ok cả nhà. để đây chúng ta sẽ chấm. Đấy, ừ. giờ có một món canh rất là tuyệt vời. Ồ, hấp dẫn ha. Ừ. Đó, để đây cho nó qua thấy và nội chấm thì chúng ta sẽ để đây nó dễ thấy á à, thấy gì ừ. chúng ta sẽ xịt cái này vào chút xíu rồi để nó tô ra ok rồi chúng ta sẽ ờ, bắt đầu chén qua lại đâu sẽ mời bạn Minh Thương nha ăn một miếng oh, Minh Thương cái đủ yeah dạ. ăn là tuyệt vời ừ, rồi bắt đầu ăn cái ờ, cái ức nạc ha thôi bỏ cục xương nữa đi đây nè à, cái cánh đó ô oh, rất là ngon dạ. <laughs> cái cánh tuyệt vời rau các thứ đó dưa leo rau ăn bên chấm mà chúng ta sẽ không quên được một loại cơm đặc sản à, nàng hương của miền tây nam bộ wow, cơm rất là ngon ừ, nhà yêu thích thì chúng ta dùng cơm cơm rất là ngon ừ. ừ. ai yêu thích thì dùng cơm cơm để đây ừ. Mà không sao hết để nó được gì đủ ừ, ăn thoải mái nha ừ. thường thì chấm nước mắm mình đổ cho bạn mình thương miếng ừ. miếng hạt ít hơn mắm thẳng thắn của bạn từ xa ngon ừ. miếng cà chua uhm, rất ngon đúng không mời cả nhà nhá món gạo sẽ ăn kẹp với rau nóng nó ngon rồi ừ. mình thường là giỏi lắm nè làm đủ thứ đồ phụ nha ừ rất là giòn ừ. mấy bữa nữa là Minh Thư sẽ vào à, học online rồi ừ. ừ. online rất là bận rộn quay ít rồi không được quay nhiều nữa ừ. ừ. học online sẽ bận rộn là sẽ quay hạn chế hạn chế quay tập trung cho việc học là lại cái chuẩn ha ừ, giòn gà thả vườn nó tơi xốp ngon của da dẻ trần qua nước sôi là sẽ chiên lại với bơ rồi một số chiên lại với nước mắm rất là ngon ướp rất là kỹ lưỡng cà pháo cắt lát à, xin lỗi cà tím cắt lát rất là ngon <laughs> ừ. rất là ok không có phần chứ con biết có phần là chỉ dạy mất tiêu à cái điều như mẹ chứ không có phần chứ không dạy ai, ừ. Đặng Phượng Phượng về rồi điện không lành nhưng chúng ta mấy con, cái tay danh sách có đúng thiệt không nữa thôi chứ không có lẫn gì đâu ngọn nó góc không có rồi thì chở ông cứu đi biết Thế hả? Ừ, con trâu rất hẳn Chợ đó chị Họ nhìn biết ông nữa không ngu biết mình nội rau còn khỏe không? Ông muốn dưa leo không? Ừ, ngọm cái này mà Ừ, muốn... đó Đó, không, đó. cái cánh này đâu được Cánh này để lại Cái này Nó nhiều quá Nhiều quá Ăn cái có nọt cho nó khỏe rồi ngọt nên dễ ừ. lắm ngọt mà nó cũng phải lắm ăn vô ờ, lê ăn đậu đạo mà đã răng còn tốt cần mình lấy ừ. thấy ăn ừ, cắt ừ. bữa nay thèm ức gà ừ, mình không có điều kiện ăn quá ừ. ừ. Hành lắm trước, ừ. Ăn cơm cơm Cơm đó Người có ai nói gì không ba? Nó vừa chín tới luôn u ba cắt nó u ba non u ba đừng rất ngon mời cả nhà nghe bạn thơ ừ. ừ. Ừ. kính mời mọi người nhé ăn một miếng gà rất là ngon là sơ tơi sớp ngon ngon không mọi người Ừ, mới nữa đúng không? Ừ. ra con tự lấy nha con từ đó là chọn cả nhà từ ờ, chuẩn bị lên lớp 1 từ ô lan từ thuộc hết tất cả từ 1 đến 100 ạ à ừ, đọc <laughs> bản chữ cái luôn à ừ. từ viết rất là thành thạo các 24 chữ cái đâu rồi ráp các bằng vô cũng đang ổn thôi ừ. thường ráp ra các bằng vô cũng ổn cả nhà ừ, ráp viết chữ, chữ g ghép nè chữ v ghép nè chữ ngờ ừ, nè chữ khờ nè chữ nhờ nè chữ chờ đúng không tôi ừ. đều thuộc hết là viết ừ. Một thứ. ví dụ mà Dạ, cho thắt chó nè. Ừ, thôi rồi, ăn đi. Ừ. ừ. ví dụ như chữ quên quan sát quánh nè ừ. Ừ. <laughs> ừ. mọi người mọi người vô coi đem xem đông lắm không coi vui vẻ nha angka depannya. chúng ta sẽ không quên được một món tỏi lý sơn uhm. chén mắm này dùng tỏi lý sơn rất ngon rồi cả nhà uhm. hơi bị tuyệt luôn uhm. tỏi lý sơn thư đã từng lột hết tỏi lý sơn và làm mắm đó uhm. bạn thư giỏi lắm cả nhà uhm. cái món này cũng là do thư á ba thì ba làm mấy thứ ờ, dạ, giặt nè ừ. giặt vặt ha ừ. cơm rất là ngon ừ. cơm dẻo rất là dẻo là tuyệt vời luôn nhìn hấp dẫn làm cái là ngon ừ. ong nó trăm mùi ong thon nó mùi tí à ha ừ. À, vâng, cảm ơn cả nhà nha. Nếu yêu thích kênh của Minh Thư, Minh Pro, xin cho một lượt chia sẻ nha, một lượt đăng ký nha. Rồi và nội bỏ cho bạn Thư dùm cho biết nha, xé ra bởi mọi bạn Thư ừ. hoặc là qua số điện thoại 0977 560 à, hoặc là kênh Minh Nguyễn Bình Dương ừ. cả nhà thấy mình thử ăn rất là ngon rồi à, rất là ok cả nhà à. mình nấu cái ăn bình thường đi ăn là múc múc múc một miếng nữa chấm một miếng uh, um, dưa rồi đi nhìn cho nó đẹp à, à, à. Và dạ, nếu đăng ký thành công à, một lượt thì cả nhà sẽ nhận được video clip hàng ngày mới nhất nha hoàn toàn miễn phí à, rồi cảm ơn nha và đừng quên sạc like và ủng hộ nút bình luận xuống đâu xuống bên dưới nha à, à, cảm ơn cả nhà nha đã yêu thương Minh Thư còn bây giờ ekip chương trình và Minh Thư và cả nhà nha xin chào ừ, và hẹn gặp lại máy bay